Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay hãy cùng mình làm một makeup look đơn giản cho mùa xuân Với tông chủ đạo là hồng đào tươi tắn nhẹ nhàng Cùng bắt đầu video ngay nhé Mình dùng toner của Glaze vì dạo này mặt mình lại lên mụn khá nhiều Em này được giới thiệu là rất dịu nhẹ, không mùi, không gây kích ứng da Dùng gel dưỡng lô hội để tăng độ ẩm cho da Vì gel không bám dính nên không làm bí lít khi makeup vì vẫn đang chịu mụn nên mình dùng Scan dòng Post Acne để hỗ trợ mờ thâm Vẫn là thanh lăn chống nắng yêu thích đến từ nhà Innisfree của mình Chỉ cần ăn lên mặt và dùng tay tán đều lại là được Mình dùng son dưỡng Lip Eyes có SPF 15 Chống nắng cho mặt thì cũng đừng quên cho môi nữa nha Da môi nhạy cảm và cũng dễ bắt nắng Môi thâm dạ một phần cũng là vì vậy Mình dùng bút tán kem nền của Focalure Còn kem nền thì mình vẫn dùng Zero Layer Foundation của Romaine Em này cho mình lớp nền cover ổn Then My Mate không bí rít nên rất dễ chịu trên da. Mình dùng cọ tán nền ra trước, rồi dùng bút dặm thêm một lần nữa. Tiếp tục dùng cọ tán thêm một lớp nữa ở những chỗ bị thâm mụn, lại dùng bút tán đều để nền tẹp vào da hơn. Với concealer mình dùng của The Same, cho một ít ở còn thâm mắt và những vùng bị mụn, rồi dùng cọ tán nhẹ. Chỉ tập trung ở vùng cần che khuyết điểm. Lại dùng mút tán ra thêm lần nữa và lớp nền của mình đã tương đối hoàn thành rồi. Mình dùng thanh dual stick của Etude House, dùng đầu contour cho vùng mũi, dùng ngón tay để tán lên dọc sống mũi. Phấn phủ thì mình dùng của Innisfree phủ một lớp nhẹ, nhưng nếu bạn có chụp hình đến flash thì không nên dùng em này nha, vì em phấn này sẽ bị hiện white cast trên mặt nếu bạn chụp flash. Mình dùng dì kẻ mày của Innisfree để tạo dáng chân mày, mình chỉ kẻ theo dáng có sẵn thôi, Tiếp đến mình dùng mascara mày cùng hãng để định hình và làm nhạt vào lông mày Tới mắt, mình dùng bảng kết của Focalure Dùng màu trắng nhẹ này đánh lớp base lên toàn bộ bầu mắt và phía dưới mắt Dùng màu hồng cho bảng mắt của Romaine để tán lên phía trên bầu mắt Không tán lên quá cao phía trên hốc mắt Dùng màu này để tán lên 1 phần 3 phía dưới mắt Dùng màu nhũ của hồng ngọc trai trong bằng mắt má In Palette của Berry Vera lên toàn bộ bầu mắt Với màu nhũ mình dùng tay để tán Mình kẻ mắt bằng chỉ kẻ mắt gel của Industry Chỉ mềm, sẽ kẻ, bán rất tốt, không bị lem hay trôi Bấm mi và chút mascara với mascara mình dùng dòng mascara hai đầu của Focalo, một đầu primer có sợi lông nhân tạo định hình và làm dài mi, Dùng nó mascara để cố định mi nữa là xong Mình dùng màu nâu cho bảng cách và nhấn vào phía đuôi mắt trên và dưới, tạo độ sâu cho mắt. Dùng một những ống chai đánh ở dưới mắt, giúp làm sáng và nhìn mắt sẽ to hơn. Dùng bảng contour và highlight của Clio để tạo khối. Với má, mình dùng màu má của Vocalo để tán lên má và cả sống mũi nữa, Màu má này có nhũ nên khi đánh lên gây hiệu ứng shimmer rất xinh Với son thì mình dùng màu Simple Stay của 3C Đánh một lớp nền lên trước Rồi tiếp tục dùng màu Benchmark đánh vào lòng môi Mình dùng thêm màu Cutie Pie của Lip eyes đánh lên chân cùng để tạo độ bóng cho môi Cuối cùng là tạo kiểu đơn giản cho tóc Mình dùng dầu dưỡng tóc của Miss Insen trước khi dùng nhiệt với tóc mình chia làm hai phần để dễ thao tác hơn Mình dùng máy ép thẳng để tóc vào nếp hơn Uốn nhẹ phần đuôi để đúng kiểu nhẹ nhàng ngày xuân nữa Xong phần dưới thì mình tiếp tục với phần trên Còn với má thì mình kịp mái hơi cong nhẹ một xíu Nhưng mái của mình đã hơi dài rồi Nên nhìn khá lộn xộn Mình thường vén qua một bên hơn Và như vậy là phần trang điểm ngày xuân của mình đã hoàn tất rồi Hy vọng là video này sẽ cho bạn một vài ý tưởng để make up trong những ngày xuân sắp tới. Đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình và mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!